Tuân lệnh King Alucin chống ăn màu cao Không còn nỗi lo điện xét Tuân lệnh màu King Color Công nghệ sân khủng cao cấp cho độ bền màu lâu dài Tuân lệnh King Alucin và tuân lệnh màu King Color Sản phẩm cao cấp của Tuân Đông Á Sản phẩm của Tuân Đông Á bảo hành lên đến 50 năm